Hello, hello, xin chào anh chị em. Bùng nổ theo đà, đây là một cái khái niệm mà rất quan trọng với các nhà đầu tư theo trường phái Cancelim hoặc là những ai đó đầu tư theo VSA. Vậy bùng nổ theo đà là gì ạ? Và tại sao chúng ta lại cần phải có khái niệm bùng nổ theo đà trong đầu tư chứng khoán? Đầu tư chứng khoán là một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhưng nó không dành cho tất cả mỗi chúng ta bởi vì chúng ta cần phải có chiến lược có kỷ luật để chúng ta giành chiến thắng 95% các nhà đầu tư chứng khoán không thành công bởi vì họ không có kỷ luật không có chiến lược vậy điều gì khiến các nhà đầu tư chứng khoán thành công đó là những nhà đầu tư họ hiểu rõ họ đang cần phải làm gì họ hiểu rõ họ đang cần phải đưa ra những quyết định gì trong mỗi khoảng cách hôm nay tôi muốn nói với các bạn đó là bùng nổ theo đà vậy bùng nổ theo đà là gì ạ và tại sao chúng ta cần phải có một cái phiên bùng nổ theo đà bùng nổ theo đà là một cái phiên khối lượng lớn giá tăng mạnh sau khi cổ phiếu tạo đáy bắt đầu từ phiên thứ tư đến phiên thứ 9 khi thị trường bắt đầu bùng nổ theo đà thì phần lớn các cổ phiếu dẫn đầu những cổ phiếu chạy nước rút tăng rất là mạnh đây là cơ hội để chúng ta có thể bước vào thị trường để có khả năng sống sót trên thị trường chúng ta chỉ mua bùng nổ theo đà trong một xu xuống đi xuống thì phần lớn các cổ phiếu tiếp tục giảm tiếp tục giảm tiếp tục giảm và phần lớn chúng ta cũng không biết rằng là khi nào cổ phiếu kết thúc chu kỳ nhưng với việc chúng ta có bốn cái chân kiềng điều thứ nhất là chúng ta biết là thị trường đang được hỗ trợ đến cái vùng tái tích lũy bao nhiêu các bạn đã biết rằng là thị trường đang được hỗ trợ trên cái vùng tái tích lũy có thể comment số 1 đúng không ạ nếu các bạn biết điều này có thể comment số 1 đó là quá trình tái tích lũy đó là quá trình mà rất nhiều các tổ chức mua vào ở giai đoạn tích lũy khi mà cổ phiếu thị trường đang bước vào đi lên điều thứ hai là các bạn sau khi quá trình điều chỉnh rất là mạnh đó là lúc mà dòng tiền lớn bắt đầu tham gia vào thị trường và chúng ta đã thấy tăng hơn 5% ở VN30 và gần 5% cũng của VN Index, chỉ số VN Index ạ. Và đấy chính là một cái cơ hội lớn để chúng ta biết rằng là thị trường đã xác nhận phiên đầu tiên sau phiên đầu tiên phần lớn chúng ta sẽ mong muốn là bán cổ phiếu ra hoặc lo lắng không biết nên bán cổ phiếu ra hay không bởi vì phần lớn thị trường các cổ phiếu gì à, đang có thể bị rũ bỏ hay chúng ta gọi là sách <coughs> quá trình rũ bỏ đó được gì ạ à, các nhà đầu tư lớn ép cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ cần phải bán ra tuy nhiên thì sẽ có những cổ phiếu tiếp tục giảm tiếp tục giảm và cũng có những cổ phiếu test lại với một khối lượng rất là thấp để nhận thấy những cổ phiếu là tốt hơn để cổ phiếu nhận thấy là những cổ phiếu mạnh hơn chúng ta kiểm tra đó là kiểm tra cung hello ạ không biết anh chị em có nghe rõ không ạ nếu anh chị em nghe rõ thì comment ạ ở đây chúng ta sẽ thấy là vậy ờ, điều gì diễn ra nếu phiên bùng nổ theo đà xuất hiện phiên bùng nổ theo đà xuất hiện đó là một cái phiên có giá và khối lượng lớn hơn phiên trước đó và xảy ra ít nhất từ phiên thứ tư trở đi vậy sau phiên đó thị trường sẽ tạo ra một xu hướng ngắn hạn không phải tất cả các cổ phiếu đều có thể sống sót trong bùng nổ theo đà bởi vì nó chỉ sống sót với những cổ phiếu mạnh nhất tốt nhất trên thị trường vậy bao nhiêu bạn đã thấy rằng là các bạn đã mua được những cổ phiếu mạnh nhất tốt nhất thị trường có thể comment số 6 đâu ạ nếu các bạn mua được những cổ phiếu mạnh nhất tốt nhất trên thị trường hãy comment số 6 còn những cổ phiếu bạn thích có người có những cổ phiếu gì ạ à? nó bét bảng bạn mua vào thì cơ hội sống sót của chúng ta sẽ không cao đấy chính là cách mà Dũng đã vận dụng phiên bùng nổ theo đà trong đầu tư chứng khoán Dũng sẽ ví dụ cho các bạn một số điều để các bạn biết rằng là bùng nổ theo đà nó quan trọng như thế nào đầu tiên chúng ta hiểu đơn giản khi mà thị trường ở trên đỉnh tiếp tục tiếp tục đi xuống với những cái việc mà kéo lên tiếp tục kéo lên tiếp tục kéo lên và sau đó chúng ta tưởng là thị trường bắt đầu tạo đáy ở đây nhưng điều gì diễn ra cổ phiếu lại tiếp tục đi xuống và lại có một cái phiên đỗ cung tiếp theo chúng ta nghĩ rằng thị trường tiếp tục đi lên và sau đó lại điều gì đang diễn ra câu chuyện tiếp theo giống hệt như hai câu chuyện này và chúng ta lại thấy tiếp tục thị trường đi lên nhưng tại sao Dũng không lấy cái phiên này là phiên tạo đáy phiên này là phiên tạo đáy phải phải xác nhận cái phiên ở đây điều thứ nhất chúng ta cần phải nắm rõ rằng thị trường tạo ra một cái đáy thường là trên cái vùng tái tích lũy bao nhiêu bạn đã hiểu cái quá trình tái tích lũy này là quá trình mà gì ạ lúc nhiều các nhà đầu tư tổ chức đã mua và nắm giữ ở một cái xu hướng đi lên sau khi nhiều tổ chức nhiều gì ạ à, dòng tiền lớn đã mua ở trong quá trình tái tích lũy trong xuống đi lên thì về ờ, khi mà cổ phiếu gặp đến đây thì phần lớn họ có số hướng xu hướng là gì ạ à? giữ lại không bán ra kéo lên một số trường hợp để bán tiếp một số trường hợp có thể tái tích lũy đi lên về cơ bản chúng ta hiểu rõ đây là một trong những cái sóng hồn còn để đảm bảo cái thị trường đi lên nữa chúng ta cần phải rất nhiều các yếu tố khác nhau điều thứ hai chúng ta thấy là sau những quá trình giảm mạnh đã có một lượng lớn dòng tiền lớn tham gia vào ở đây ạ vậy dòng tiền lớn tham gia vào tức là quá trình giảm với khối lượng lớn và đặc biệt là chúng ta được xác nhận một cái phiên tăng giá đầu tiên biên độ lớn vậy phiên tăng giá đầu tiên với biên độ lớn này chúng ta gọi là phiên thứ nhất trong một xuống đi lên sau phiên thứ nhất này chúng ta không mua gì cả phiên thứ hai chúng ta không mua gì cả phiên thứ ba chúng ta cũng không mua gì cả chúng ta tiếp tục đứng ngoài bởi vì chúng ta cần phải đợi một cái phiên gọi là bùng nổ theo đà với khối lượng lớn vượt qua cái phiên hôm trước và giá tăng mạnh ít nhất 1,6% trở lên. Vậy ở đây, sau khi thị trường xác nhận phiên thứ nhất, phiên thứ hai, phiên thứ ba, phiên thứ tư và sau đó phiên thứ năm rũ bỏ rất là mạnh. Phiên thứ sáu tiếp tục kiểm tra rũ bỏ. Ấy, chúng ta test lại cái đáy này và chúng ta điều gì đang diễn ra khi mà thị trường xác nhận chúng ta gọi là phiên bùng nổ theo đà yếu tố ở đây chúng ta có thể nhận được đây là đáy thấp nhất trong một chu kỳ đây là quá trình test cung test cung mà không có một nhà đầu tư nào bán ra không có lượng cổ phiếu nào bán ra nên sau khi test cung mọi lượng cổ phiếu bán ra đã cạn kiệt thì thị trường xác nhận một xu mới đáy sau cao đáy trước đỉnh sau cao hơn đỉnh trước với gì ạ khối lượng lớn hơn đấy đây chúng ta gọi là phiên bùng nổ theo đà để mua được cái phiên bùng nổ theo đà này chúng ta không phải mua lung tung chúng ta đi tìm kiếm rất nhiều các cổ phiếu khác nhau như SI HPG VHM FPT và nhiều các cổ phiếu khác nhưng có rất nhiều cổ phiếu không đáp ứng được tiêu chí của bùng nổ theo đà và chúng ta cần phải rời xa những cổ phiếu đó để lựa chọn những cổ phiếu như là KSB có thể PVD và một vài các cổ phiếu khác đây là những quyết định có thể mang tính chất khả năng xác suất thành cao rất là lớn trong chiến lược đầu tư của chúng ta vậy các bạn đang đầu tư cổ phiếu nào Dũng không biết Tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta mua những cổ phiếu mạnh ở trên bùng nổ theo đà thì đó là cái cơ hội để chúng ta sống sót trên thị trường là rất là cao trong video này Dũng không không có thời gian để chia sẻ chi tiết cho chúng ta những cái cổ phiếu tốt nhất những cổ phiếu bùng nổ theo đà bởi vì chúng ta cần phải nắm rõ được khi chúng ta mua cổ phiếu bùng nổ theo đà thì chúng ta cần phải những chiến lược quản trị vốn quản trị rủi ro và đặc biệt là chốt lợi nhuận khi nào ở đây các bạn cần phải nhớ một nguyên tắc sau khi các bạn mua cổ phiếu trong phiên bùng nổ theo đà các bạn cần phải đợi thời gian đợi những tín hiệu để các bạn có thể biết rằng là cổ phiếu của chúng ta đã phân phối hay là cổ phiếu của chúng ta tiếp tục đi lên với những cổ phiếu mà chúng ta bị gì ạ tiếp tục điều chỉnh lỗ 4 phần trăm chúng ta bán một nửa 8 phần trăm chúng ta thoát hết đó là cách để chúng ta quản trị vốn sau những cổ phiếu mà chúng ta mua bùng nổ theo đà không có lợi nhuận có những cổ phiếu bùng nổ theo đà thì sao ạ thường những cổ phiếu này có thể mang lại cho chúng ta ít nhất từ 15 đến 30 phần trăm lợi nhuận trở lên nên đây là những thời điểm chúng ta có thể bán và thoát ra khỏi thị trường tại sao chúng ta lại không nên đầu tư nắm dài trong cổ phiếu đợt này bởi vì đây chỉ là một cái nhịp hồi đầu tiên trong một xuống giảm nên để đưa, chúng ta đưa ra quyết định nắm giữ hoặc đầu tư lâu dài đây không phải là quyết định thông minh Dùng ví dụ cho các bạn một vài các chiến lược để các bạn có thể thấy rằng là trong quá trình tham gia vào thị trường chẳng hạn đây là một cổ phiếu các bạn có thể thấy ở đây ạ Dũng có chia sẻ các bạn cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu SI thực tế Dũng đã tham gia cái cổ phiếu này vào một cái phiên có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy là cổ phiếu này tăng rất mạnh ở đây sau khi xác nhận đáy đây là trường hợp đặc biệt mà một số các bạn hiểu rõ được và nắm rõ được các quy trình của những siêu cổ phiếu các bạn mới hiểu rõ được tuy nhiên thì sau khi cổ phiếu đi lên đi lên tiếp tục đi lên và sau đó thì ạ à, cổ phiếu điều chỉnh và Dũng cần phải cắt lót sau khi cắt lót xong cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh gần như mình phải thoát hết ra cổ phiếu này và đây chúng ta thấy là cổ phiếu này mất vị thế tức hiện tại chúng ta không nắm vị thế này và chúng ta thoát ra điều thứ hai vậy sau cái phiên bùng nổ theo đà chúng ta có mua cổ phiếu này không về cơ bản sẽ là không bởi vì thứ nhất cổ phiếu này không có những tín hiệu xác nhận một cổ phiếu khác đó đó là cổ phiếu PVS sau cái phiên à, xác nhận đầu tiên chúng ta đã mua cổ phiếu này đây là cái phiên mà chúng ta mua giúp mua một cái gì ạ tín hiệu so với gì ạ thị trường chung vẫn đang đi xuống và sau đó chúng ta hiểu rõ rằng điều gì đang diễn ra ở đây thị trường đang bùng đổ theo đà tiếp đi lên có những đợt rũ bỏ tiếp tục rũ bỏ nhưng về cơ bản tại thời điểm này tôi đang có lợi nhuận sẽ có một cổ phiếu khác chúng ta có thể dựa vào bùng nổ theo đà như là PVD tại sao không mua ở đây và phải đợi đến phiên bùng nổ theo đà để mua lý do thứ nhất mua ở đây thị trường cũng vẫn có thể chưa đủ xác nhận và chúng ta sẽ có thể bị trả giá khi thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh khi chúng ta lựa chọn mua bùng nổ theo đà với một xu hướng đi lên như này thì chúng ta sẽ gì ạ có một độ an toàn hơn bởi vì đây là những cổ phiếu dẫn đầu những cổ phiếu mạnh nhất trong xu hướng đi lên của một sóng xác nhận và đó chính là cách mà Dũng đã đưa ra quyết định đầu tư trong chiến lược đầu tư của mình Hello ạ bao nhiêu bạn đã hiểu điều này có thể comment đúng không ạ hello đấy là cách mà chiến lược tôi muốn chia sẻ với quý vị bạn vậy à, sau khi mình một theo đà bạn có thể mua cổ phiếu nào nữa được không ạ về cơ bản với những phiếu nay, các bạn cũng có thể mua những cổ phiếu mạnh những cổ phiếu tăng tốc với khối lượng lớn biên độ lớn nhưng tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận của bạn sẽ giảm đi đáng kể nếu các bạn mua vào phiên bùng nổ theo đà Vậy ở đây ờ, có một bạn có hỏi PVS có là điểm mua hay không? Với các bạn thì nói là PVS sẽ không là điểm mua. Đây là cổ phiếu đặc biệt. Đặc biệt các bạn nhé. Đặc biệt những cái thời điểm mua của PVS nó đã đi trước cái phiên bùng nổ theo đà đi trước cái phiên bùng nổ theo đà nên chính vì vậy cơ hội của chúng ta sẽ không còn nữa một vài các cổ phiếu như PVD một vài các cổ phiếu mà chúng ta thấy là tăng tốc trong phiên gần đây thì đấy chính là cách để các bạn mua thì ờ, để chúng ta hiểu rõ hơn hiểu sâu hơn và nắm được tại sao chúng ta phải cần phải lựa chọn những cổ phiếu được gì ạ tích lũy được rũ bỏ và được xác nhận trong một xu đi lên Dũng sẽ lấy một cái ví dụ khác nữa để các bạn có thể thấy rõ được ở đây chẳng hạn chúng ta sẽ có một vài cổ phiếu như là MBB vậy MBB có được không ạ có thể một Techcombank vậy chúng ta sẽ hiểu là nếu MBB hoặc Techcombank một vài cổ phiếu không đủ sức mạnh không đủ gì ạ à, khối lượng thì chúng ta tạm thời chúng ta đứng ngoài những cổ phiếu nào mà có vùng kháng cự gần chúng ta cũng đứng ngoài kháng cự gần nhá tại vì kháng cự khả năng thoát ra sau khi bùng bùng nổ theo đà không cao những cổ phiếu nào bị giảm quá mạnh khi gãy cái đường SMA 52 ngày trong xuống giảm nó giảm quá sâu khi mà cổ phiếu giảm quá sâu dự, gãy SMA 50 ngày 52 ngày năm nay chưa nói 52 tuần trong số xuống giảm chúng ta cũng đứng ngoài đó là những điều <coughs> mà Dũng muốn gửi đến cho quý vị các bạn à, cuối cùng thì ờ, xin chân thành cảm ơn các anh chị em và các bạn đã theo dõi uh, ủng hộ kênh của Dũng trong suốt thời gian vừa qua nếu bạn đang có mặt ở đây hoặc là đang gì ạ à, tham gia chương trình của Dũng ở đây thì uh, hãy nhớ rằng là đây là cái kênh đầu tư mang tính chất thực chiến rất là cao nên hãy đăng ký kênh của Dũng bằng hãy bấm vào phần đăng ký kênh bên dưới và bấm chuông để tiếp tục Dũng sẽ phát với quý vị các bạn những thời điểm khoảng cách quan trọng nhất giúp cho các bạn có những quyết định thành công thị trường và một điều tuyệt vời hơn nữa là hôm nay sau khi khóa học lập trình vận mệnh ở Hà Tĩnh trở về Dũng sẽ tiếp tục được đón chào quý vị và các bạn cũng tiếp tục đón chào các anh chị em đến với khóa học bí mật đầu tư chứng khoán cũng như là những cái khóa học khác có những khóa học miễn phí có những có phí có những cái trải nghiệm để các bạn có thể thấy rõ rằng chúng ta cần phải trang bị cho mình những chiến lược đầu tư những tư duy đúng những cái quyết định đúng bởi vì chúng ta cần hiểu một câu hỏi rất quan trọng tại sao các bạn đang làm những công việc các bạn đang làm một lần nữa xin chân thành cảm ơn chúc các bạn có một ngày giao dịch thành công